Xin chào tất cả anh em Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục làm cái clip để uh, giới thiệu cho anh em đi làm tay cái anh em đi chơi tài xỉu đánh tài xỉu đi lắc tài xỉu bịp ở các sòng các sới để giúp cho anh em luôn luôn có tỷ lệ chiến thắng có độ hiệu quả mang lại cho anh em ờ, thì ngày hôm nay cái bộ sản phẩm mà tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là bộ hột tài xỉu 2020 anh em nhé thì những anh em mà đã sử dụng qua những bộ sản phẩm cũng như cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi thì anh em cũng biết được rằng là cái độ hiệu quả và cái tỷ lệ chính xác mang lại cho anh em nó là như thế nào anh em nhé thì những anh em nào mà chưa biết hay là chưa sử dụng qua bộ một tài xỉu hay không hay không này thì anh em theo dõi video để anh em được biết thêm và biết được cái độ hiệu quả tỷ lệ chính xác với bộ tài xỉu hay không hay không này anh em nhé đó thì cái bộ hột này khi anh em đi chơi ở sòng sới thì uh, nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ đó chính là 5 năm chén tài chén xỉu anh em nhé và anh em cũng có thể lắp giữ tài giữ xỉu theo ý muốn của anh em khi mà anh em uh, kết hợp thêm cách lắc độc quyền này của bên cơ sở bên tôi và cái bộ hột này cũng là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé thì bộ hột này hoàn toàn là không tăng tích thì bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em về phần tăng tích của bộ hột đó đúng anh em cực kỳ là trong đúng không ạ nước muối thì nổi anh em nổi rất là đều không bị nghiêng không bị nặng về một bên nào hết thì anh em vớt hột thì anh em lưu ý anh em rửa qua bằng nước để tránh tình trạng rằng là cái bộ hột của anh em nó sẽ bị nặng nước muối nó sẽ bám vào những cái kẽ hột này nó làm cái bộ hột của anh em nó đi không được chính xác không đúng theo cái tỷ lệ mà bên tôi đã làm vào cái bộ hột tài xỉu 2020 này Đó, anh em lau khô 500 thì hoàn toàn là không hít anh em nhé nắp chén đĩa cũng là nắp chén đĩa chậm thì vừa rồi tôi đã test cho anh em về phần tăng tích và bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái à, tỷ lệ đi đều của cái bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận với tôi anh em nhé xỉu đúng không anh em lên tài luôn đúng không ạ tiếp tục lại xuống xỉu nữa đúng không anh em bộ đi cực kỳ là đều cho anh em anh em nhé đó 556 lên tài đúng không ạ xuống xỉu đúng không anh em 661 đúng không ạ đó 334 xỉu đúng không ạ lên tài bão luôn anh em nhé đó thì anh em để ý cái bộ hột này của bên cơ sở bên tôi nó ra cho anh em rất là nhiều đôi anh em nhé để nó chờ lên những cái chén bão như thế này cho anh em thì những cái chén bão như thế này anh em rất là cần thiết khi đi chơi ở sòng sới anh em nhé tiếp tục test cho anh em đó xuống xỉu đúng không ạ hai ba bốn đúng không anh em thì vừa rồi tôi đã test cho anh em cái tỷ lệ đi đều và bây giờ tôi sẽ test cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu theo ý muốn độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé lên tài đúng không em tôi giữ luôn cho anh em tài đúng không ạ tiếp tục vẫn là tài 551 anh em nhé đó đúng không anh em 246 vẫn là tài 156 vẫn là tài nha anh em nhé Đó, đúng anh em tiếp tục vẫn là lại là tài tiếp anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ xuống xỉu và giữ xỉu cho anh em vài chén anh em nhé xuống xỉu đúng không ạ hai ba bốn tôi giữ luôn xỉu cho anh em này đó đúng không ạ bốn bốn một đúng không em đó một hai sáu vẫn là xỉu anh em nhé hai hai ba tiếp tục lại là xỉu tiếp vẫn lại là xỉu tiếp hai ba năm test cho anh em chén cuối cùng đó đúng không anh em cái bộ hột này đi rất là chuẩn theo ý muốn của anh em đó, thì ngoài bộ hột tài xỉu 2020 này ra thì bên cơ sở bên tôi còn có rất nhiều loại đồ chơi chuyên về ờ, tài xỉu bịp bầu cua bịp tất cả các loại đồ chơi chuyên về các dòng bịp anh em nhé thì anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại đã để ở trên màn hình để anh em được sở hữu những bộ hột ưng ý phù hợp ở sòng chơi với anh em và luôn luôn mang lại tỷ lệ chiến thắng và độ hiệu quả khi anh em đi chơi thì anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video chuyên về dòng đồ chơi bịp mới nhất 2020 mà bên tôi sẽ đăng tải lên Xin chào tạm biệt tất cả anh em